chuyện vui bên em có khi anh sẽ tan biến vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian giờ mất em đôi mắt lại u sầu biết làm sao khi anh đã 爱。 says